thì bạn cần phải suy nghĩ làm thế nào chúng ta có thể đưa quả óc chó vào cuộc sống trước nếu cuộc sống là một cái bát làm sao chúng ta phân biệt được đâu là quả óc chó và đâu là ngạo trong một ngôi chùa ở trên núi có một vị thiền sư ông có có một đồ đệ rất chăm chỉ cho dù là đi quá duyên hay là nấu ăn ở nhà bếp người đồ đệ này từ sáng sớm cho tới tối muộn cứ bận rộn không ngừng nhưng người đồ đệ này trong lòng rất rối ren, quần mắt càng ngày càng thâm lại. Cuối cùng, cậu chịu không nổi nữa đành tìm đến sư phụ. Cậu nói với vị thiền sư rằng, Thưa sư phụ, con cảm thấy quá mệt mỏi, nhưng cũng chưa thấy có thành tựu gì. Nguyên nhân là sao ạ? À? Vị thiền sư trầm tư một lát rồi nói, Con mang cái bát thường dùng để đi hóa duyên đến đây Người đồ đệ liền đi mang cái bát tới Dị thiền sư nói Được rồi, con hãy để nó ở đây Rồi đi lấy cho ta một ít quả ốc chó và đổ đầy vào cái bát Người đồ đệ không hiểu dụng ý của sư phụ Nhưng cũng đi ra ngoài và mang đến một đống quả ốc chó Cậu nhặt khoảng 10 quả ốc chó bỏ vào trong bát thì cái bát đã đầy rồi Lúc này vị thiền sư mới hỏi vị tiểu đồ đệ con còn có thể bỏ thêm quả ốc chó vào trong bát được không? Tiểu đồ đệ đáp, con không thể cho thêm vào được nữa, bỏ vào là nó sẽ bị rơi ra ngoài. Vì thiền sư lại nói, ồ bát đầy rồi sao? Con mang tới cho ta một chút gạo nhé. Tiểu đồ đệ lại đi mang đến một ít gạo. Cậu đổ gạo vào khe hở giữa các quả ốc chó ở trong bát. Vậy mà cũng đổ vào đó được rất nhiều gạo cho đến khi gạo bắt đầu tràn ra ngoài Cậu dừng lại và dường như mới nhận ra một điều Ồ, hóa ra bát lúc nãy vẫn chưa đầy Vì thiền sư lại hỏi Bây giờ đã đầy chưa? Tiểu đồ đệ đáp Bây giờ đã đầy rồi à Vì thiền sư cười nói Con hãy đi lấy nước đến đây Tiểu đồ đệ lại đi lấy nước và đổ vào trong bát cậu cứ đổ cho đến khi nước tràn ra ngoài Dì thiền sư lại hỏi Bây giờ đã đầy chưa? Tiểu đồ đệ thấy cái bát đã đầy rồi Nhưng không dám trả lời ngay vì không biết được dì thiền sư sẽ còn cho gì vào trong đó nữa Dì thiền sư mỉm cười nói Con đi lấy thêm một thìa muối đến đây Sau đó dì thiền sư lại đổ thìa muối vào trong bát mà nước không hề tràn ra ngoài Cảm thấy vị tiểu đồ đệ có vẻ đã ngộ ra được điều gì đó Vị thiền sư hỏi cậu Con nói xem điều này có nghĩa là gì Tiểu đồ đệ nói Con hiểu rồi Điều này có nghĩa là sẽ luôn có thời gian nếu bản thân cố gắng nỗ lực Vị thiền sư cười nói Đây không phải là điều ta muốn nói với con Sau đó vị thiền sư lại đổ những thứ ở trong bát vào trong chậu rồi nói Vừa rồi chúng ta cho quả ốc chó vào trước Bây giờ chúng ta thử đảo ngược lại xem như thế nào nhé Trước tiên vị thiền sư cho muối đầy vào bát Sau đó đổ thêm nước vào Thì thấy vẫn có thể cho thêm khá nhiều nước Khi nước đã đầy rồi thì lại bắt đầu cho gạo vào Nhưng vừa bỏ gạo vào thì nước lập tức tràn ra ngoài Vị thiền sư liền hỏi đồ đệ Con xem Bây giờ có thể cho thêm quả óc chó vào trong bát nữa được không? Thấy người đồ đệ chần chừ, vị thiền sư tiếp tục nói Nếu sinh mệnh của con là một cái bát, khi trong bát toàn là những sự việc nhỏ bé như gạo, muối, nước thì làm sao con có thể cho thêm quả óc chó vào được nữa? Lúc này tiểu đồ đệ đã thực sự minh bạch điều mà sư phụ muốn nói Quả óc chó cũng giống như những việc quan trọng trong cuộc đời những việc mà chúng ta phải làm nhưng lại cứ hay bị những thứ tầm thường dụng vặt quấn lấy chân làm quên đi mất mục đích chính của mình đến khi ngoảnh lại thì thấy đã hết thời gian rồi không còn có thể quay ngược lại được nữa đành phải kết thúc mọi thứ trong sự nuối tiếc vì vậy nhất định phải nhìn nhận thật rõ đâu mới là việc quan trọng mà bản thân cần làm đừng để rơi vào cái bẫy bận rộn nếu bạn vẫn đang phải bận rộn suốt ngày đầu tắt mặt tối thì bạn cần phải suy nghĩ làm thế nào chúng ta có thể đưa quả óc chó vào cuộc sống trước nếu cuộc sống là một cái bát làm sao chúng ta phân biệt được đâu là quả óc chó và đâu là gạo nếu mọi người biết quả óc chó của cuộc đời mình là gì thì cuộc sống sẽ trở nên đơn giản và dễ dàng chúng ta phải cho quả óc chó vào bát của cuộc sống trước nếu không cả đời sẽ dướng vào những việc nhỏ nhặt như như gạo dừng nước mà đến cuối cùng việc lớn lao như quả óc chó chúng ta lại không làm được tiếp theo tâm linh cuộc sống xin gửi đến bạn câu chuyện thất bại lớn nhất của đàn ông chính là khiến người phụ nữ phải cố gắng trở nên mạnh mẽ người ta nói rằng phụ nữ là nước một người đàn ông thông minh và có trách nhiệm sẽ hiểu rằng họ phải yêu quý và chăm sóc nguồn nước mới có thể thu về quả ngọt hạnh phúc còn một người đàn ông ích kỷ và luôn tự cho mình là đúng Họ sẽ khiến dòng nước đóng băng hoặc khuấy đảo rối tung Biến nước thành ao tù nước động Hôm nay cô ấy phải làm tăng ca đến 10 giờ tối mà vẫn chưa được ăn gì Ngoài trời đang mưa như trút Cô gọi điện thoại cho chồng tỏ ý muốn anh đến đón Bên đầu dây bên kia Anh chồng giọng ngái ngủ Mưa thế này Đi làm sao được Thôi em tự bắt xe ôm đi về cho xong việc đêm hôm ấy trong lòng cô còn lạnh lẽo hơn cả cơn mưa ngoài trời kia Cô ấy bị sốt đến 39 độ Cảm thấy toàn thân phát lạnh Chân không thể đứng vững Cô gọi điện cho chồng về Anh chồng gắt gỏng Sao em suốt ngày ốm thế Tự lấy thuốc uống đi Nói còn chưa dứt câu anh đã dội quất máy cái cột Chỉ nghe thấy đầu dây bên kia vọng lại thứ âm thanh chói tai tựa như từng mũi kim xuyên vào tim Cô nói với chồng rằng công việc phải có tính chất lâu dài Đừng vì một chút sai lầm mà từ chức Đứa nhỏ vẫn cần tiền nộp học Anh chồng liền dung tay như muốn đánh Cô đàn bà con gái thì biết cái gì Tôi đây có tài nhưng không gặp thời mà thôi Cô chỉ biết im lặng không nói lại gì thêm Lặng lặng nhấc điện thoại Xem xem có thể tìm được công việc bán thời gian nào để làm thêm không vì tình yêu, cô chỉ biết lặng lẽ nuốt xuống sự thờ ơ lạnh nhạt này Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục Cô phải học cách mạnh mẽ bước đi Một mình chịu đựng đớn đau Chịu đựng nước mắt Chịu đựng khổ cực Cô vô tình biến thành một người độc lập và mạnh mẽ từ khi nào không hay Đến một ngày nọ Cô nhìn lại người đàn ông phía sau lưng mình Và không biết còn điều gì đáng để lưu luyến đây Cách đây không lâu khi các bạn cùng lớp tụ tập, tôi gặp lại Thảo Chi Cô ấy là người đẹp số một trong năm bông mai vàng của lớp Tôi còn nhớ Thảo Chi là một cô nàng xinh xắn, thanh tú và rất ít khi tức giận Đặc biệt còn hay ngại ngùng Hồi đó bao chàng trai trong lớp thích cô, hay trêu đùa cô Những lúc ấy cô nàng chỉ biết cầm cuốn sách che mặt Ánh bắt thẹn thùng như biết nói, trông vô cùng dễ thương Ngày cưới Thảo Chi tôi cũng tham dự Hôm đó, bố mẹ cô ấy đã khóc rất nhiều, nhìn qua cũng thấy cô con gái nhỏ yếu đuối được ba mẹ cưng chiều ra sao. Nhưng hôm nay gặp lại, từ cái nhìn đầu tiên tôi đã có chút kinh ngạc. Trang phục công sở của Thảo Chi rất gọn gàng, nhưng giấy của cô ấy có vẻ hơi ngắn. Cô ấy nói khá to, cũng có thể nói bất cứ điều gì và có thể uống bất cứ thứ gì. Khi tôi đi ngang qua, thấy Thảo Chi đang kéo mấy bạn nữ mặt mày hớn hở lôi ra mấy chai lọ gì đó rồi hồ hởi giới thiệu sản phẩm cô ấy nói một thôi một hồi với vẻ tự hào nhưng vẻ mặt của mấy bạn nữ đó thì trông thật khó xử bạn nam đứng bên cạnh nói nhỏ cho tôi biết Thảo Chi mấy năm gần đây bán hàng khuyến mại hai năm trước là bán bảo hiểm gần đây bán các loại sản phẩm chăm sóc da bây giờ không phải là thời đại bán hàng trực tiếp nhưng cô ấy chẳng biết đã nghe ai đó lừa bèn làm đại diện cho một thương hiệu không rõ xuất xứ vào ngày lễ tình nhân năm nay cô đã bán cho anh một bộ với giá đắt đỏ mang đồ về nhà vợ anh kiểm tra thấy sản phẩm bị lỗi bèn giận anh đến nửa tháng vẫn chưa bỏ qua tôi cảm thấy lạ Thảo Chi chẳng phải là có công việc ổn định trên phố sao Anh bạn lắc đầu Không phải mà vì cô ấy cưới phải người chồng không tốt Cô ấy sinh con gái đầu lòng nhưng người chồng muốn có con trai Còn ép rằng không sinh được con trai thì ly hôn Lần thứ hai mang thai là con gái Bên nhà chồng lại ép cô phải bỏ thai Đến lần thứ ba mang thai Cuối cùng vẫn sinh con gái Nay chồng cô đang thất nghiệp Lại hay rượu chè cờ bạc Hơn nữa còn hát hủi vợ vì không sinh được con trai một mình Thảo Chi phải kiếm tiền nuôi hai cô con gái Anh bạn nói rằng mấy năm gần đây tình cảnh của Thảo Chi rất khó khăn Tình cảm vợ chồng thì ngày càng thờ ơ lạnh nhạt Rất nhiều lần cô than thở với bạn bè và khóc lóc buồn lắm Trong cấu trúc xã hội ngày nay, dù ở châu Á hay châu Âu, đàn ông là trụ cột của kinh tế gia đình Chăm sóc cha mẹ, vợ con là trách nhiệm của người đàn ông còn như chồng của Thảo Chi vốn thân thể khỏe mạnh, tuổi trẻ cường tráng Vậy mà lại đặt gánh nặng kiếm tiền lên vai người vợ Còn gì đáng hổ thẹn hơn Một số đàn ông đã quen với việc tự cho mình là trung tâm Mọi thứ phải tuân theo sở thích của anh ấy Đối với anh ta, chơi game, chơi bài và uống rượu là đại sự không thể trì hoãn Phụ nữ đối với anh ta, tốt nhất là lúc cần thì phải xuất hiện ngay lập tức nhưng nhỡ có chút phiền toái thì chỉ mong rằng cô ấy mau rời đi. Người phụ nữ không còn cách nào khác, dẫu có khó khăn đến đâu cũng chỉ có thể một mình đảm đương. Có một số đàn ông chỉ biết tàn nhẫn đối với vợ của mình, còn với những người khác thì mười phần yếu đuối và bất lực. Giờ bị chính anh ta gây khó dễ ở nhà, anh ta còn nói cô phải suy nghĩ nhiều hơn về bản thân. Khi người vợ gặp phải khó khăn trong công việc anh ta sẽ nói tôi đã nói trước là tính cách của, của cô có vấn đề cứ như vậy người phụ nữ không bao giờ dám mở miệng đau lại càng thêm đau giờ và chồng khi hai người ở bên cạnh nhau rất cần sự thấu hiểu an ủi và sẻ chia tất nhiên phụ nữ có thể chọn cách mạnh mẽ kiên cường nhưng dẫu mạnh mẽ ra sao trái tim của họ đều chỉ như một cô gái nhỏ mong muốn được đối xử dịu dàng được bảo vệ và chở che. Cô ấy không nhất thiết đòi hỏi rất nhiều, chỉ là ngày mưa có ai đó cầm ô đứng đợi, khi ngã bệnh mệt mỏi thì có ai đó yêu thương. Nếu cô ấy không thể có được một chút dịu dàng như thế, trái tim cô sẽ trở nên băng giá. Cô ấy thực sự có thể ngày càng trở nên mạnh mẽ và mạnh mẽ hơn, cũng tự mình tìm thấy hạnh phúc mà chính mình mong muốn. Nhưng đến một ngày, cô ấy có thể rời xa bạn một cách nhẹ nhàng và đi tìm kiếm một vùng trời cao rộng mới. Vì vậy, là đàn ông, hãy yêu thương người phụ nữ của mình và đừng để cô ấy phải cố làm ra vẻ mạnh mẽ. Cô ấy là phụ nữ, vốn dịu dàng như nước chảy qua khe, bởi vậy cần người đàn ông rộng rãi như sông dài biển rộng.